Rồi thì bây giờ chúng ta cùng đi sửa một cái vấn đề mà có rất nhiều bạn làm website uh, gặp phải đó chính là khi anh chị uh, sử dụng cái website ở trên giao diện điện thoại anh chị bấm vào phần menu đúng không thì cái menu này nó lại làm chìm ở bên dưới cái slider ở trang chủ đó đó thì uh, chúng ta có giải pháp như sau ở đây không phải là cái, là cái lỗi nhé còn nếu như anh chị đang sử dụng Elementor và anh chị tìm hiểu kỹ về cái plugin này thì anh chị à, xử lý một cách à, rất là nhẹ nhàng và đơn giản thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị à, sửa nhé rồi đầu tiên là anh chị tôi thoát thoát xuống này là đây là một cái section nhé section ở trang chủ đúng không tôi đang thiết, thiết kế trang chủ tôi chọn là section này bấm chuột vào đây này và sau đó tôi chuyển sang cái giao diện điện thoại đúng không tôi bấm vào đây đó. và bây giờ là ở phần nâng cao nhé là cái phần Z index là cái tọa độ Z anh chị nhé, tọa độ Z nó đang là dương 1 đúng không nó làm là cái cái lớp một là cái slider đấy nó đang là dương 1 nó nằm đè lên tất cả uh, mọi thứ đó nó làm đè nhá đó, ờ, bây giờ anh chị uh, rất đơn giản anh chị chỉnh với cho tôi là số 0 uh, nó chỉ xuống bên dưới đó như vậy là gì tôi đã hướng dẫn chị là sửa xong cái vấn đề mà <laughs> rất nhiều bạn đang gặp phải đặc biệt là một số bạn học viên đã học cái khóa làm website của tôi đó, thì chúc anh chị uh, sửa được cái vấn đề này. Anh chị thấy đoạn video này hay anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thành Bình là kênh YouTube này, Facebook, uh, fanpage uh, vân vân. Uh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.